sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tan đây đây đây là cái máy báo dung khi các bác chơi cái miếng dán cảm ứng này thì các bác sẽ cần phải dùng đến có cái máy báo dung này để nó dung thì mình mới có thể biết được bên trong nó về con gì nhé các bác nhá đây cái máy này sợ các bác nào mà đã dùng qua cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tang này rồi các bác đã biết được đây nó là máy ba bóng đúng không ạ là các bác có thể bắt chiều cao của nó tầm từ mét rưỡi đổ xuống còn cái máy mà hai bóng ấy là mình chỉ bắt được tầm 80 phân đổ xuống thôi đúng không ạ bác nào mà đã chơi tài xỉu miếng dán cảm ứng tài xỉu không tang này bên cơ sở em thì các bác cũng đã biết được cái độ hiệu quả của cái máy chơi ba bóng và cái máy chơi hai bóng nó như thế nào rồi chấm cái miếng dán ấy thì bọn em đã làm vào bên trong cái hột tài xỉu này và mặt lục một lát nữa khi mà cứ lục về máy nó sẽ báo và không có nó sẽ không báo lục lên thì mình sẽ đánh tài không có lục thì mình không đánh còn nếu các bác ưng mặt nào các bác tự dở còn nếu mà mình muốn tin vào máy thì các bác cứ dung thì mặt đánh lục tài còn không dung thì thôi nắp chén mình chơi nắp chén nào cũng được các bác nhá sau đây em sẽ test thử cho các bác một vài tiếng để có thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tăng này đây đầu tiên và em sẽ bật cái máy lên đây này bật máy lên thì cái đèn nó sẽ sáng nha à đây có nhìn thấy cái đèn nhấp nháy đấy không đó Rồi em sẽ cầm máy ở tay này để em cảm nhận cái độ rung rồi em báo cho các bác nha máy rung này máy rung ở đây là có lục các bác nhá em đánh lục tài này đó có lục lục tài máy tiếp tục rung lục tài tiếp này đó lục tài chén này máy không dung không dung các bác có thể bỏ qua hoặc các bác ưng tài ưng xỉu thì đánh thôi nhưng mà em vẫn dở lên cho các bác và em khẳng định là bên trong này không có lục các bác nhá đó không có lục xỉu này máy tiếp tục không dung tiếp tục không có lục này đó không có lục xỉu tiếp tục không dung này không có lục đó không có lục thấy chưa bão từ uh, bão tứ à, ngũ chứ bão ngũ này chén này dung này các bác này dung có lục nhá lục tài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 và video của em đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau.